xin chào cả nhà chúng ta sẽ hiện sơ một chút chữ động dài trước tiên chúng ta ngồi thẳng lưng trong một tư thế thoải mái nhất chúng ta có thể ngồi trên trên trên dưới hoặc ngồi chân trong trên ngoài hoặc ai ngồi một kết rào asean thì ngồi kết rào asean nghĩa Biết chúng ta ngồi mà cảm thấy thẳng lưng và cảm thấy cái lưng của mình được thoải mái trong một tư thế thoải mái nhất rồi hãy đặt nhá tay lên bụng ngửa lòng bàn tay lên để hấp thụ dương khí nhắm hở mắt lại hít thở điều hòa hãy thả lỏng cơ thể thả lỏng tâm trí cảm nhận từng hơi thở tự nhiên hãy hòa mình vào với thiên nhiên lắng nghe những âm thanh của sự sống tiếng gió thổi tiếng nước chảy tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài hay tiếng tĩnh lặng ngay trong tâm trí ta từ từ tái hít vào thật sâu thở ra thật chậm thật chậm xuống rồi lại tiếp tục hít vào thật sâu năng lượng tràn đầy thở ra chậm rãi nhẹ nhàng hãy để nỗi lo ta bộ bề dần làm việc theo hơi thở sâu điều hòa hơi thở chậm chắc sâu để tâm trí ta được lắng dịu rồi em lung thở một lát để cảm nhận về thân tâm được tốt hơn nương thở cho khả năng của bản thân thả lỏng buông bỏ rồi từ từ hãy điều lại hơi thở hít thở nhẹ nhàng từ từ đưa hai tay sang ngang rồi tiếp tục vươn hai tay lên cao ôm tất cả năng lượng của tình yêu vào lòng chắc hai tay lại từ từ hạ tay xuống hãy để một cái và món trỏ ghép chạm vào giữa chán xuống bụng xuống miệng xuống cẳng và dừng lại nơi trước ngực ngồi thẳng lưng và khẽ ngả người về phía trước thần ta ơn cuộc đời mà chúng ta sinh sống rồi từ từ ngồi thẳng lưng ra khẽ tháo hai tay